động nhất mà tôi từng xem, bởi vì nó hoàn toàn được xây dựng trên tình cảm giữa các nhân vật trong phim. Ở một thị trấn nhỏ ở Anh, có một ông lão đã trả 30 bảng để mua một chú ngựa thuần chủng. Khi về nhà, ông đã nhận phải sự phản đối kịch liệt của vợ. Vì nhà đã nghèo đến nỗi sắp không trả nổi tiền thuê nhà mà lại còn đi mua ngựa. Mặc dù đây là một chú ngựa thuần, thế nhưng nó không phù hợp cho việc canh tác. Vợ ông bảo hãy mau bán nó đi. Nhưng ngoài ông, không ai tình nguyện bỏ 30 bảng ra để mua một chú ngựa không biết canh tác. Lúc này, anh con trai Amber liền nói, xin hãy tin con, con có thể thuần hóa nó. Và rồi bà vợ đã đồng ý cho hai cha con thời gian là một tháng. Albert bắt đầu chuyên tâm huấn luyện cho chú ngựa này, còn đặt tên cho nó là Joey. Albert chỉ cần huyết sáo, Joey sẽ nghe thấy mà chạy lại ngay. Mấy ngày sau, địa chủ đến nông trại để thu tiền thuê, nhưng gia đình không có tiền trả. Ông bố cầu xin cho nhà mình khất một thời gian và nói sẽ dùng chú ngựa đó để khai hoang, trồng lương thực để trả nợ nhưng địa chủ cười nhạo và đặt cược với ông rằng nếu con ngựa đó có thể canh tác thì ông sẽ đồng ý cho họ khất một thời gian. Sau đó địa chủ bị đàn ngỗng trong nhà đuổi đi. Người dân gần đó hay tin, kéo nhau đến nông trại để xem. Ông bố rất lo lắng, ông nóng lòng muốn cho Joey biết cách cày ruộng. Nhưng đất quá cứng, người dân cho rằng muốn một con ngựa nhỏ biết cày ruộng là điều không hề đơn giản. Lúc này, cơn mưa lớn ập đến, ông bố trở thành trò cười trước mặt lão địa chủ. Người dân vây quanh cũng bị mưa ướt, vội vàng trở về nhà, nhưng lúc này Albert lại phát hiện đất đã bị nước làm cho mềm đi. Mau lên anh bạn, mày phải cày ruộng, mày không biết làm thì tao sẽ dạy mày. Cả nhà tao đều trông chờ vào mày đấy. Dùng sức kéo đi, Joey. Dùng sức kéo đi chàng trai. Joey không phụ sự kỳ vọng của gia đình, đã khai hoang thành công vùng đất này. Cả nhà Ambert cũng trồng được lương thực như ý nguyện. Nhưng chẳng được mấy ngày, có lẽ là Thượng Đế muốn trêu đùa, cơn mưa xối xả đã làm ngập chỗ đất canh tác của nhà Albert. Năm 1914, chiến tranh nổ ra. Cuộc sống bế tắc đã khiến ông bố buộc phải bán Joey cho một sĩ quan Anh. Albert dù không đành lòng nhưng vẫn phải dớm lệ, chào tạm biệt Joey. Vị sĩ quan hứa với anh rằng sẽ chăm sóc tốt cho nó và sẽ trân trọng nó. Nếu như có thể, sau khi chiến tranh kết thúc, anh ấy sẽ trả lại Joey cho gia đình. Trước lúc đi, Albert tặng cho Joey một lá quốc kỳ. Nó là tín ngưỡng của cha anh khi ông còn trong quân ngũ. Sau đó Joey được đưa đến đội kỵ binh, quen được một chú ngựa tên là Topthorn. Trong cuộc huấn luyện, Joey và Topthorn không phân cao thấp, những con ngựa khác đều bị bỏ lại phía sau Joey. Mấy ngày hôm sau, họ chuẩn bị đánh úp đội biên phòng của quân Đức, nhưng nào ngờ quân Đức đã sớm phòng bị. Hỏa lực dày đặc được bố trí ở hai bên sườn và sau doanh trại. Vài ngày sau, Albert nhận được một bức thư gửi từ chiến trường. Anh mở ra thì thấy một bức họa của Joey và tin từ trận của vị sĩ quan. Quân Đức sẵn sàng tàn sát cả bầy ngựa chiến một người lính đã đề nghị với chỉ huy rằng có thể dùng ngựa để kéo binh sĩ bị thương. Nhưng chỉ huy cho rằng đây là ngựa chiến, muốn chúng kéo thương binh là chuyện khó hơn lên trời. Thế nhưng đúng vào lúc đó, châu ủy thoát khỏi dây chói, chủ động làm mẫu cho những chú ngựa khác. Thorn ở một bên cũng làm theo. Nhưng vài ngày sau, bộ đội phải giúp một nhóm binh để hỗ trợ tiền tuyến. Người em trai 14 tuổi này đã bị chọn chúng. Anh trai biết chuyến này em mình sẽ một đi không trở lại. Lúc đi tòng quân, anh đã hứa với mẹ rằng sẽ để em trai an toàn trở về nhà Vậy nên chập tối trước lúc lên đường, anh đã cưỡi Joey dẫn em trai và thấp thon đi. Trải qua nhiều tiếng đồng hồ chạy điên cuồng, họ đến trước một cối say gió. Nhưng không lâu sau, quân Đức đã đuổi tới. Tiếng súng tối hôm đó đã ám ảnh trong tâm trí của Joey. Hai chàng trai trẻ cứ thế mà ngã xuống nơi đất khách quê người. Ngày hôm sau, một cô gái đã phát hiện ra Joey và Top Thon trong cối say gió. Bố của cô ấy đã bỏ mạng trên chiến trường nên chỉ còn lại ông nội và cô sống nương tựa vào nhau. Sự xuất hiện của Joey và Topthon đã làm cho cuộc sống của họ vui vẻ hơn. Cô bé rất quan tâm chăm sóc chúng. Không chỉ làm nhiều đồ ăn ngon, cô còn dạy chúng cách vượt rào. Nhưng sự xuất hiện của quân đội Đức đã phá vỡ cuộc sống tươi đẹp và yên bình này. Chúng không chỉ cướp hết lương thực mà còn muốn mang Joey và Topthon đi. Thấy cháu gái rất đau lòng, ông nội đã cầu xin chúng cho họ được giữ lại một chú ngựa. Nhưng tên sĩ quan lại nói, chiến tranh đã cướp đi mọi thứ. Người phải lên chiến trường, ngựa cũng phải đi. Cô cháu gái ôm lấy ông nội, khóc không thành tiếng. Mà tiếp theo đây, thứ chờ đợi Joey và Thompson chính là sự tra tấn của ma quỷ. Ở nơi đây, quân Đức dùng ngựa để kéo đại pháo nặng cả nghìn cân. Đa số ngựa chiến đều ngã xuống vì kiệt sức, mà chỉ cần ngã xuống là sẽ bị hành quyết. Đến lượt Thompson, may mà nó đã gặp được một người lính lương thiện. Phát hiện Thompson bị thương nặng ở chân, ông đã cầu xin sĩ quan đổi một chú ngựa khác, nhưng sĩ quan lại khuyên ông tuyệt đối đừng nảy sinh tình cảm với một chú ngựa, bởi vì khi cảm thương nó, đến lúc mất đi sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng ngay lúc này, Joey lại lao đến trước mặt sĩ quan. Nó nhìn về phía Topthon, muốn thay bạn mình kéo đại pháo lên núi. Nhưng móng vuốt của nó đã bị mài mòn. Đến đỉnh núi, hóa ra chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Năm 1918, chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, Albert cũng đã tổng quân. Anh vẫn không quên lời hứa ban đầu với Joey. Cho dù Joey đang ở đâu,